dầu dây. Một ngày trước đó thì ông lại chủ trì kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra dự án Cao Lâm Vĩnh Hảo. Trong cuộc họp, Thủ tướng Việt Nam cho biết qua kiểm tra thực tế và làm việc có hai vấn đề nổi lên cần được giải quyết liên quan đến các dự án cao tốc. Hai vấn đề là, vấn đề thứ nhất là mỏ vật liệu thông thường cho các dự án cao tốc. Trang vẹp của chính phủ tường thuật ý của ông Thủ tướng rằng hiện nay theo quy định các cơ quan chức năng giao các mỏ này cho các thể, thể nhân và pháp nhân đáp ứng đủ điều kiện nhưng thực tiễn kiểm tra cho thấy pháp nhân được giao rất ít mà chủ yếu là giao cho thể nhân. Điều này không sai so với quy định nhưng đã nảy sinh vướng mắc lớn khi nhiều thể nhân găm hàng vật liệu trong lúc chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, khiến cản trở tiến độ, nâng giá, gây cạnh tranh không lành mạnh và nảy sinh nhiều tiêu cực. Ông Phạm Minh Chính nói các nghị quyết của chính phủ đã giải quyết được một phần vấn đề nhưng chưa giải quyết được tận gốc. Và như các bạn đã biết, các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, trung ương đến địa phương thường liên hệ móc ngoặc với nhau để tham nhũng. Việc này có lỗi của cơ quan nhà nước đã không kiểm tra giám sát tổng thể toàn diện quyết liệt để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi quy trình liên quan cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Ông Chính đã nói như thế. Vấn đề thứ hai là khâu giải phóng mặt bằng. Đây là việc hết sức nan giải, cũng đầy tham nhũng. Trang web của chính phủ dẫn lời ông Thủ tướng rằng muốn giải phóng mặt bằng tốt cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để làm thật tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án đồng thời có chính sách đền bù thỏa đáng. Ông Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân đã nhường mặt bằng cho dự án này. Ông Chính tuyên bố tiếp, không phải người dân bàn giao mặt bằng xong vỗ tay hoan hô là hết trách nhiệm với người dân. Đây là hình ảnh dự án cao tốc Bắc Nam đã khởi công từ năm 2020 có tổng chiều dài là 2.109 km đi qua 32 tỉnh, thành phố với tổng vốn đầu tư dự kiến là 310.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài là 652 km, trong đó có 8 dự án đầu tư công và 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Hiện chỉ có một trên tổng số 11 dự án đã khánh thành, đó là Cao Bồ Mai Sơn. Dự án Mai Sơn quốc lộ 4 năm đạt 59% tiến độ riêng dự án Diễn Châu Bãi Vọt mới đạt có 1,5%. Chiều ngày 5 tháng 2, ông Phạm Minh Chính đã kiểm tra, đôn đốc công tác thi công, phan thiết, dầu dây, khởi công vào tháng 9 năm 2020. Vào sáng ngày 5 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam cũng thị sát công trình thi công dự án nhà Trang Cam dành. nhưng tình hình thực tế đang tiến triển rất chậm. Lịch sử các dự án này vào tháng 11 năm 2017, Quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết xây dựng cao tốc Bắc Nam phía đông dài 654 km, chia làm 11 dự án thành phần đi qua 13 tỉnh, thành phố gồm Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long. Khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ có 5 dự án bao gồm Cao Bồ, Mai Sơn, thuộc Nam Định và Ninh Bình, Mai Sơn, quốc lộ 45 ở Ninh Bình, Thanh Hóa, quốc lộ 45 Nghi Sơn, Thanh Hóa và Nghi Sơn, Diễn Châu, Nghệ An, rồi Diễn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Nghệ An, Hà Tĩnh, dài 221 km sẽ kết nối với tuyến Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình. Miền Trung có một dự án là cao tốc Cam Lộ, La Sơn thuộc Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và sẽ kết nối với cao tốc La Sơn, Túy Loan ở Huế và Đà Nẵng đã hoàn thành, tạo thành tuyến cao tốc Cam Lộ, La Sơn, Túy Loan nối tiếp các cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Ở duyên hải Nam Trung Bộ có 4 dự án cao tốc là Nha Trang, Cam Lâm, Khánh Hòa, Cam Lâm, Vĩnh Hải, Hảo, Bình Thuận và Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Dầu Dây, Bình Thuận, Đồng Nai. Miền Tây Nam Bộ thì có dự án cầu Mỹ Thuận 2 sẽ kết nối với các dự án cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận và Mỹ Thuận, Cần Thơ đang triển khai để tạo tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Ngoài dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 ở trên, Việt Nam còn định đầu tư 729 km cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, tức là từ năm 2021 đến năm 2025. Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 từ Hà Tĩnh, tức là từ Bãi Vọt đến Quảng Trị, tức là Cam Lộ, và từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, tức là Khánh Hòa, và từ Cần Thơ đến Cà Mau dài khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần, vận hành độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư công. Kế hoạch và dự án như vậy, nhưng thực tế thì có rất nhiều khó khăn. Như đã nói ở trên, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần. Bộ Giao thông Vận tải báo cáo hiện có 7 trên tổng số 11 dự án đang cơ bản đáp ứng tiến độ. 4 trên tổng số 11 dự án chưa đáp ứng tiến độ là Diễn Châu, Bãi Vọt, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Phan Thiết, Dầu Dây. Chỉ có duy nhất dự án Cao Bồ Mai Sơn đã khánh thành. Đây là hình ảnh vào hôm 4 tháng 2, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn chính thức thông xe qua tỉnh Ninh Bình. Phát biểu tại Ninh Bình vào ngày 4 tháng 2, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhắc về dự án Cao Bồ Mai Sơn Tại sao dự án lại đúng tiến độ như vậy? Đó là nhờ tin tưởng giao cho địa phương, cụ thể ở đây là ngành giao thông vận tải Ninh Bình là cơ quan có thẩm quyền. Khi phân cấp, đừng sợ người ta không làm được, không ai có trách nhiệm hơn chính địa phương có dự án chạy qua. Ông Chính nhấn mạnh tiếp, đừng sợ giao cho tỉnh, không có tỉnh nào không làm được, sợ nhất là không dám giao thôi. Đây là mấu chốt của vấn đề, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm tra, giám sát, đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cán bộ. Dự án Mai Sơn quốc lộ 45 đạt 59% tiến độ và các dự án còn lại thì đạt rất thấp từ 10 đến 14%. Riêng dự án Diễn Châu Bãi Vọt mới đạt có 1,5% và chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành. Mới đây, với nói với trang Kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Nguyễn Văn Thể cho hay một điểm đáng lưu ý trước đây, toàn bộ dự án thiếu khoảng 65 triệu mét khối đất, đến thời điểm này giải quyết khoảng 55 triệu mét khối chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu mét khối. Chúng tôi đang tập trung cùng địa phương mở mỏ để đầu năm 2022 có đầy đủ cơ sở tập trung thực hiện dự án. Ông Thể nói tiếp, rút kinh nghiệm giai đoạn 1, hiện nay Bộ đang chỉ đạo tư vấn các ban tổng điều tra mỏ đất, mỏ cát toàn bộ khu vực dự án đi qua, đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù gỡ vướng vật liệu làm cao tốc. Cũng hôm 14 tháng 1 năm 2022, trả lời trang Việt Nam Express, ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhắc lại là bài học xương máu. Ông nói, chúng tôi xác định chất lượng là hàng đầu từ bài học xương máu là cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi thời gian vừa qua. Lần nào học tôi đều nêu dự án này khi từ đơn vị dự án, nhà thầu, tư vấn giám sát đều bị truy tố. Đây là bài học cho các cán bộ không đốt cháy giai đoạn. Đây là hình ảnh vào hôm 29 tháng 4 năm 2021, Viện Kiểm sát đã truy tố 35 bị can người Việt Nam và một bị can người Nhật Bản liên quan đến vụ đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vừa thông xe đã hỏng rất nhiều chỗ. Quốc hội chính thức thông qua chủ trương rót 146.990 tỷ đồng làm cao tốc Bắc Nam. Với 469 đại biểu tán thành, tức là 94%, chỉ có 2 đại biểu không tán thành và 3 đại biểu không biểu quyết. Hôm 11 tháng 1, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 2025. Trong đó với tổng mức đầu tư, một số ý kiến cho rằng theo sơ bộ, tổng mức đầu tư của dự án bình quân là 175,4 tỷ đồng mỗi km, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, tổng mức đầu tư của một số dự án tương tự bình quân là 152,9 tỷ đồng một km. Tổng mức đầu tư của dự án giảm khoảng 16.330 tỷ đồng so với số liệu đề xuất của chính phủ. Cũng theo nghị quyết, sơ bộ tổng đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 bố trí khoảng 119.666 tỷ đồng, chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2026-2030 khoảng 27.324 tỷ đồng. Về tiến độ thực hiện, nghị quyết nêu giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án từ năm 2021 và cơ bản hoàn thành năm 2025. Theo nghị quyết, Quốc hội giao chính phủ triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức thực hiện và quản lý dự án. Tuy nhiên, với số lượng tham nhũng ở Việt Nam ngày một nhiều, thì dự án rất lớn này khả năng rất nhiều nghìn tỷ sẽ rơi vào các túi quan hàm. Kính mời các bạn xem bản tin vụ sát hại Linh Mục cảnh báo quốc tế